chỉ ngồi đi Chúng ta vào việc nha Mời đồng chí Bình Dạ mời đồng chí Báo cáo đồng chí Nguyễn Phúc Vinh Phó Giám đốc Công an thành phố Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Trưởng ban chuyên án và các đồng chí Tên Lý Hào Mắt xích nguy hiểm cuối cùng trong chuyên án XT-99 đã lộ diện và hiện đang nằm gọn trong tầm kiểm soát của các trinh sát. 50 triệu Mới đặt 10 triệu Bây giờ tăng lên 50 triệu rồi Thì thua nhiều, đánh lớn để gỡ nhiều Có gì đặc biệt không Ở đây cho đánh lớn nhất là bao nhiêu Bây giờ chú muốn đặt bao nhiêu cũng được Tùy chú <laughs> Được, tôi thích rồi đó Vậy các đồng chí định thời điểm nào Để quyết định quét mẹ lưới cuối cùng Hiện hắn đang gom hàng ở châu Phi và có thể sẽ có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất trong tuần tới. Khi hắn xuất hiện thì tất cả các mũi trinh sát sẽ đồng loạt hành động. Có mắt xích nào phức tạp không anh? Các đối tượng trong đường dây ở Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn trong tầm kiểm soát chặt chẽ 24 trên 24 thưa anh. nón là anh ơi chị không chị ơi em trai nè em đi đâu từ đây về ăn hải bao xa? ăn hải rộng lắm xa lắm em muốn tới chỗ nào ờ rồi cái nam cương từ đây đến đó khoảng 20 phút thì mất 40 ngàn Ừ. à, cậu ơi đi sớm không cậu hồi sáng giờ tôi ế quá à. đi đi à, đi hả cậu đi đâu cậu sao không anh Cậu thấy không Tôi đã nói rồi Hàng hải rộng lắm Em bao nhiêu tiền Trước km là thêm 4 ngàn Được rồi Tôi đưa cậu tới trung tâm An Hải rồi tính thêm Sao ờ, Mình không tăng tốc độ Để bắt kịp bạn của cậu Mình nói chuyện cho nó vui Tôi không thích À tôi biết rồi Cái người đó không phải là bạn của cậu đúng không À Cậu ơi Hình như cậu đang theo dõi người đó đúng không Ê Đi cẩn thận nè à. Ổ gà kia À à Không nhìn được kỳ vậy cho nổi Tại vì á Cậu kêu tôi giữ tốc độ với lại khoảng cách Cho nên ờ, tôi làm chủ tốc độ không được Cậu thông cảm ha Ở đây là trung tâm An Hải Bắt đầu ờ, tính thêm km từ đây nha Ừ cậu đi hỏi những người ở đây họ định cư ở đây đã lâu năm lắm rồi chắc là họ sẽ biết thông tin ờ, về người cậu cần tìm dạ mời thầy dùng nước dạ con ờ, quyết định tình nguyện về đây vì ờ, đã đọc được một loạt phóng sự ở trên báo nói về mấy đứa trẻ nghèo ở đây và bị mù chữ chúng phải nghỉ học từ sớm để đi chăn bò thuê ở cái làng chài này á Nhiều trẻ em nghèo mù chữ lắm Đứa ờ, đi chân bò nè ờ, Đi làm rẫy nè Rồi cái đứa đi biển nữa Nhiều lắm thầy ơi Nhưng mà chú à Tụi nhỏ không có điều kiện đi học Hay là không thích đi học Đa số những hộ di cư tới đây Đều rất là nghèo Vì vậy cha mẹ của tụi nó Không muốn cho tụi nó đi học Chỉ muốn tụi nó ở nhà đi làm kiếm tiền thôi à ừ. Con cũng định mở một lớp học xóa mùi chữ vào buổi tối ở đây Nhưng mà cần có sự hỗ trợ của chú Cũng như chính quyền địa phương <laughs> Được vậy còn gì bạn? <laughs> Dạ Ở đây đó ờ, Chẳng những ờ, những đứa trẻ Mà kể cả người lớn nữa Cũng rất muốn đi học để biết chữ thêm Nhưng mà họ sợ tốn tiền <laughs> Dạ Nhưng giờ được thầy Thạch dạy miễn phí thì còn gì bằng Dạ nhưng mà chú Mận cũng phải giúp con vận động mọi người tới lớp học Ở gần chợ làng con thấy có khu nhà tập thể bị bỏ quan Chú giúp con cho người cải tàu lại để làm lớp học <laughs> Khỏi Ở trên thôn á Có một cái uh, trụ sở của uh, người cao tuổi Để tôi uh, dàn xếp với mấy ông mấy bà Mấy ông uh, toàn là sinh hoạt cuối tuần thôi à <laughs> Dạ Để uh, biến chỗ đó thành cái nơi uh, cho thầy dạy học là đúng rồi đó Dạ Được như vậy thì hay quá chú À Vậy ờ, còn chuyện ăn ở của thầy sao rồi Còn được bên quỹ ban Đã bố trí cho chỗ ăn ở Vậy thì tốt quá rồi <laughs> Dạ <laughs> Uống nước đi thầy Dạ Ông Mộc làm nghề du mục hả Bao nhiêu tuổi Ở đâu Ờ em cũng không rõ nên mới hỏi chị Trời ơi ở An Hải này Có biết bao nhiêu người tên là Mộc Anh phải nói là ở làng nào Thì tôi mới biết đường mà chỉ chứ Ừ em cũng không nhớ rõ làng nào Nhưng mà hình như là ở gần đồi các Nam Cương đó Vậy thì bây giờ anh đi thẳng hướng đó rồi hỏi Dạ em cảm ơn chị Ừ Mình đi anh Bà ơi ừ? Bà cho con hỏi Ở đây có ai tên Mộc Làm nghề du bột không bà Ông Mộc Có Ông người miền Tây Dạ đúng rồi Phải không nhưng mà ông chuyển đi gần 20 năm rồi 20 năm rồi hả nhưng mà nhưng mà ông Mộc bà vừa nói ngày xưa ông làm nghề chạy cá đúng không đúng rồi để coi ờ, để tôi nhớ đã có một trận bão lớn làm vợ với hai người con ổng á chết ngoài biển khi đang câu mực à còn một thằng út nó tên là lục Trời ơi thấy gia đình ông chán đời lắm cháu Theo con được biết là ông Mộc cùng với đứa con Vẫn còn ở lại làm nghề du mục Du mục Vậy là suốt 20 năm qua Ông không về làng trai hả Không không thấy À hay là con đi theo con đường này nè Đi vô sa mạc hỏi thăm thử coi có không ờ, Nè con đi theo dạ. hướng này nè Dạ con biết rồi Ừ Dạ cảm ơn bà Ừ sa mạc mênh mông biết đâu mà tìm cái xe nó bị sao nữa rồi Ờ Xe sửa lô không anh Tôi ờ, cũng không biết nữa Phải dẫn vụ tiệm cho thợ coi rồi mới biết được Thôi để tôi chỉ đường cậu đi ngang Cậu đi tiếp theo hướng này nè Qua cái đồi cát phía trước là tới bào ngứ rồi Bây giờ cậu muốn tôi sửa xe đưa cậu đi tiếp Hay là cậu tự đi ừ. Cậu thấy sao Để tôi còn biết đường tính chứ Thôi em đi bộ được rồi Em gửi tiền nè 120 ngàn cậu Anh giữ hết đi Ờ cảm, cảm ơn cậu nhau. Em ơi Em Cho anh hỏi một chút được không Dạ à... Ông Mộc hả Tôi ờ, mới tình nguyện về phước Vinh công tác nên chưa có biết nhiều Dân chài lâu năm ở đây thì phước dinh có nhiều lắm À hay là tôi dẫn anh đi gặp chú Mẫn Trưởng thôn ở đây Chắc chú sẽ biết người đó <laughs> Vậy thì tốt quá Cảm ơn anh nha Không có gì Mình đi Ờ à, mình đi Tới nhà chú Mẫn rồi đó Chú Mẫn Chú Ủa Chú khỏe không <laughs> Khỏe Chào thầy Dạ Chú Ủa, ờ, Bộ ờ, thầy ờ, dẫn thầy giáo mới về thôn mình hả Dạ không phải chú Anh này là người từ nơi khác đến Anh đang kiếm người quen Mà con nghĩ là chú sẽ biết à, Dạ con chào chú Chào cậu Cậu muốn kiếm ai Ở cái thôn này á Từ già tới trẻ tôi rành sáu câu giọng cổ hết á <laughs> Dạ con muốn tìm một ông già tên là Mộc Mà làm nghề du mục Ở trên sa mạc này Chú có biết không ạ à? Biết Ông già năm nay cũng cỡ 80 tuổi à Đúng rồi Ông là người uh, gốc miền Tây Đúng không Dạ <laughs> đúng rồi Thời gian này á Làng du mục uh, ờ, đang ngủ gia súc ở uh, phía chân đồi đằng kia kìa Cô gì ơi Cho tôi hỏi thăm một chút được không à, Cô có hiểu tôi nói cái gì không à, à, Có Có có có à, Anh muốn hỏi gì ạ à, ờ, Tôi muốn uh, tìm nhà ông Mộc Mà làm nghề du mục ở sa mạc này Cô có biết không Tìm ông già Có con nhỏ câm với lại thằng nhóc nhiều chuyện làm gì Ờ, tôi cần tìm ông có việc Giữa chốn kỹ ho cò gái này có việc gì quan trọng hơn là chăn bò Anh là ai Bao nhiêu năm nay tôi không thấy ai tiếp xúc với ông ta ngoài Ông mánh chủ đạt bò Anh có biết họ ở đâu không Biết Nhưng mà tôi không quan tâm tới vấn đề đó Anh nhìn đi Tôi có thua gì ai đâu Tôi chăn bò Họ cũng chăn bò Tại sao Tại sao họ xem thường tôi Thôi đi Nói gì vậy Anh chỉ giúp cho tôi đi Họ ở đâu mặt sát họ tôi không quan tâm ừ. Đi vô đi Nhiều chuyện Không ai yêu một kẻ thô lỗ như mày Điêm đi <laughs> Cậu hỏi ông Mộc hả Dạ Ông ấy với đàn bò ở dưới đồng cỏ kia kìa Dạ cảm ơn gì Để em đưa anh đi qua đó nha đừng có rảnh Má để con đưa anh đi nha Ảnh không biết đường đây đâu Không được à, Tôi cảm ơn cô Tôi tự đến đó được rồi Dạ con đi ờ, Nè Ê Ê Ê Gái con đứa gì Gặp con trai của tầm tớp tầm tớp Kệ tôi Mắc mớ gì anh Đồ nhiều chuyện mê Bố trai Má Dám nói vậy hả mày Thôi đi Tụi bay là anh em Hay là kẻ thù của nhau Tao đó Gì Người dân cũng không đối xử như vậy đâu Má coi đó Con đã 17 tuổi rồi Mà lúc nào anh cũng đối xử với con như một đứa con nít vậy á Con nhìn ai con thích mắt mới gì đến nào Muốn nhìn ai á thì nhìn Nhưng cái quan trọng hơn là Nhìn cái đàn gia súc kia kìa Sau này muốn có của hồi môn khi đi lấy chồng á là phải như vậy sau này con sẽ lấy chồng giàu có chẳng cần cái của hồi môn đó được như vậy á thì cái phúc nhà này vẫn còn tại sao không má nhìn đi cả cái sa mạc này nè có đứa con gái nào đẹp như con đâu nè hồng nhan á thì bạc phận cứ ngồi đó mà mơ mộng đi lấy nước ngọt về nấu cơm má đi vào làng gặp ông Mảnh, xin thêm lương thực di đàn nha má má vô làng hả cho con đi nữa má con đi nữa má ê xịt gì đây đây chị qua chị qua chị qua à. ông ông ông ông hả có người tìm ông kìa Ông có phải là ông Mộc không ạ? À? Ừ <laughs> Có phải là ông có một người con tên là Lục Mà đã bỏ đi biệt xứ nhiều năm rồi đúng không ạ? À? Cậu Cậu là ai? Hả? Cậu là ai? Má Sao con thấy có một chàng trai lạ quắc đi kiếm nhà ông Mộc Ngộ quá ha Nhiều chuyện à Con thấy anh ta đẹp trai chứ bộ Từ đó giờ con chưa thấy ai đẹp trai giống vậy luôn á Miễn sao á con để ý một chàng trai nào trong làng chài này là được rồi Mấy anh chàng ở làng chài này giống anh ta được mỗi cái nước da Còn lại chẳng ai đẹp trai bằng anh ta hết Tốt gỗ còn hơn là tốt nước sơn Con kiếm một chàng trai ở cái làng chài này Đỡ phải lang thang ở cái sa mạc này <laughs> Má Hả? Vậy thì con sẽ chọn con của một chủ ghe nào đó Xong rồi con rước má về ở với con ha Để cho con chăn bò một mình là được rồi <laughs> Cái con nhỏ này <laughs> Miễn sao á con sống hạnh phúc nhàn hạ là được Còn má Má sống ở cái sa mạc này quen rồi Má này Nó đang ở đâu Hả à, Nó đã bỏ tôi Bỏ con gái nó Đi hơn chục năm nay rồi Bây giờ nó đang ở đâu Nó đang ở đâu Tại sao cậu không nói giờ dạ, con tên là Sơn còn từ một bãi đầu vàng ở Quảng Nam Con xin được đá túc ở đây Theo lời giới thiệu của cha nuôi con Mà đó chính là ông Lục à Cậu là con nuôi của thằng Lộc Dạ Vậy là thằng Lục nó đang đầu vàng ở tận Quảng Nam Vậy sao nó không chịu về cùng cậu Ờ Mình có thể vào liều nói chuyện được không ạ à? Tôi nhớ Tôi đâu có kêu mẹ con bà về đâu ta Dạ Chuẩn bị cho đàn gia súc di dời Cho nên tôi đến đây xin ông bà Ít muối, ít thuốc Và các vật dụng khác cho chuyến đi Sao không tự đi mua đi Làm gì mà về đây xin hoài vậy Hàng tháng Tôi trả lương cho mẹ con mấy người đầy đủ rồi mà Bà ơi, có đáng nhiêu đâu. Cho thì cứ cho đi. Không cho gì hết á. Gia đình ông Mộc á cũng nhận lương như gia đình bà. Mà có bao giờ ông có xin xỏ thêm gì đâu. Có mua, tự mua đi. Alo, chị Tám. <laughs> Dạ, em nói rồi, một triệu á. Một tháng á, em lấy 200 ngàn. Giá hữu nghị rồi đó chị. <laughs> dạ, dạ dạ em biết rồi. Thì em nói chị rồi đó. Chừng nào á, chuyển đàn đi vậy? Dạ, ngày mai hoặc ngày mốt à. Bà nói á, mua. thì thì á Thì lấy tiền cứ mua đi Cầm lẹ lên đi ừ. Dạ cảm ơn ông <laughs> Con nhỏ này á Mau lớn á ừ. Càng lớn càng xinh đẹp Nhìn hỏng ra luôn Chỗ mã đẹp dễ sợ Nhưng mà Không có xinh đẹp bằng con Đúng không? ừ con A Hoàng ngoan của chị Nói nghe nè Vô đây á, mình chơi trò công chúa với lại nô tỳ như ngày trước nữa nha Hả? Ủa Sao hai mẹ con bà chưa về Còn đứng đây làm gì nữa À Dạ Dạ xin phép ông bà Mới đi chăn bò vậy hả ừ. Việc gì tới ông Biết Ish. Cái thằng cô hồn Em sẽ tranh thủ mấy ngày vào bờ để đi vận động học sinh Giúp thầy mở lớp học tình thương Hoàng mới đi biển vài ngày Sao không nghỉ ngơi đi Dạ không sao đâu thầy Em khỏe ra à Với lại thầy từ thành phố về Còn tình nguyện dạy học miễn phí được Chuyện em giúp thầy nhỏ như hạt cát giữa sa mạc vậy đó thầy <laughs> Nếu như ai cũng nghĩ được như Hoàng Thì tôi có thêm động lực nhiều lắm <laughs> Công chúa với nô tỳ hả Cái con nhỏ đó Ngoài cái đầm trên người nó ra Có cái gì hơn con đâu Mà đòi làm công chúa Đồ nhà giàu làm phách Biết nó trẻ con rồi mà còn chấp Lan Lan Lan Du Mục hả Ờ à, Anh Hoàng <laughs> Ờ Mới có 2 năm Mà nhìn Lan lớn và xinh hơn xưa <laughs> Hoàng hả Dạ Lớn mà đẹp trai ra ha Vậy có người yêu chưa Dạ chưa bác <laughs> Con dân biển đen thui à con gái bây giờ nó đâu có thích đâu bác Ủa vậy còn ai đây Dạ đây là thầy giáo Thạch Tình nguyện về làng mình mở lớp học miễn phí đó bác Vậy hả Dạ à, Thầy à, cho con Lan đi học được không hả Nó phải nghỉ học ờ, từ năm lớp 2 Bây giờ cái đầu của nó ít chữ dữ lắm <gasps> Thôi đi <laughs> Thưa cô Bất kể ai cũng có thể đi học được Nếu như Lan muốn Thì qua đầu tuần Buổi tối mời Lan về làng học rồi Học hành gì nữa <laughs> Không sao đâu Lan Hoàng cũng tranh thủ đi học nè Lan đi đi Vậy hả Ừ <laughs> mồi ngon Nhưng mà thiếu rượu thì mất hết nửa phần ngon <laughs> Mũi của ông Thính như chó <laughs> Vàng ơi Đang buồn phải không Đời phải có buồn có vui Có ngọt có đắng Thôi Quên đó Uống đi Uống đi Đâu có bà thân ở nhà Sợ gì Hả? Hả? Cứ uống đi Đâu có ai ở nhà Sợ gì Tôi nói cho ông biết Tôi đủ lớn rồi Uống được rượu Sợ cái chó gì Mạnh dữ tiền mua rượu Không có tiền mua mồi hả Tự nướng đi Con vợ Nó cho đủ tiền mua rượu thôi thầy biết không nó thích học lắm dạ. ờ, nhưng mà mấy năm nay á nó đã bỏ dở việc học á đi theo ông mộc ở trong sa mạc á để chăn bò chị yên tâm đi chúng tôi á sẽ vào sa mạc để mà động viên trực tiếp út đen nhưng mà đối với gia đình mình á cũng cần phải ủng hộ thì cháu mới đi học được tôi á là mẹ tôi cũng muốn cháu đi học đàng hoàng nhưng có điều à, nhà tôi nghèo quá không có tiền cho nó đi học cô đừng có lo thầy giáo ở đây á dạy học miễn phí đó cô vậy hả <laughs> Dạ Ờ nhưng mà Nhưng sao chị Dạ Nhờ thầy à, xin ba nói dùm cho nó một tiếng Ba nó không thích nó đi học đâu nước mắt ổng về rồi ổng về tới rồi kìa xây rượu nữa rồi mọi người đi về đi dạ không sao đâu chị <laughs> đuổi mày lại Chú Men Chú không nhận ra cháu hả ừ. Cháu là Hoàng nè ừ. Con thằng này Trời ơi Ông ơi Ông say quá dạ, rồi đó Đây là thầy giáo Thạch Mới chuyển về làng mình Dạy học miễn phí đó chú Học anh dạ. gì Thầy giáo mà Dạ Đến đi vận động đi học chứ gì ờ. Điên ờ, ờ. Ờ, ờ thôi à, Anh nhà say rồi Tôi về đây Ngày mai tôi tới nói chuyện ờ, sau ờ, ờ, ờ Thầy về Mày nói tao sai hả Tao chưa sai ờ, Thôi mà Thôi mà Tao còn bạn. uống được nữa nè Mày thôi không mà. tin nữa Cho tiền tao Tao mua rượu uống cho mày coi Thôi được rồi mà Chú Mèn Chú đừng có xúc phạm thầy giáo như vậy ừ. Điên rau à. Tao không cho đứa nào đi học hết Đừng có mà xấu dạy ừ. Xin thầy dạy cho ừ, Cảm ơn thầy nhiều Cảm ơn thầy Thôi tụi tôi về Dạ con về Học là cái gì ừ, Cảm ơn thầy Khiến cho tao nghèo Thôi thôi thôi ờ, Nghèo thêm thôi Thôi, Nghèo nó nổi Không có đồng bạc mua chơi rượu uống Thôi được rồi Giờ mà Giờ có đi chăn bò Thôi ông đi vô ngủ đi Bót vân bò mới có tiền thôi à, ờ, ch... Ừ. Ông đi vô ngủ đi Trời ơi vô đi mà Học cần cái gì Học làm gì ơi khổ quá ừ. Thôi đi về Nó sai rồi chứ không con vợ nó đi kiếm là phiền đến rồi về để phục vụ con vợ vừa hung dữ mà vừa keo kiệt nữa về cái thằng cô hồng kìa em Sao vậy Em nằm mơ thấy con Nó bị bắn ừ. Em lại mơ thấy điều xấu hả Mình đã mê bát máu anh ơi Chỉ là ác mộng thôi Tại em lo nghĩ quá mà Hít thở sâu vào Chậm thôi nếu sự thật là như vậy Chắc em chết mất Anh cho con về gặp em đi Đã mấy tháng rồi Em không được gặp nó Anh Cho em bí mật gặp nó một lát được không anh Không được Nếu như vậy thì sẽ gây nguy hiểm cho con Hay là nó có chuyện gì rồi Anh giấu em đúng không Thời gian gần đây Em toàn mơ những điều không tốt Có phải là nó Từ nay Em không nên hỏi anh những câu như vậy anh bảo đảm với em Con nó vẫn bình an Và đang làm tốt nhiệm vụ của mình Như vậy thì nó đang ở đâu Nó đang công tác ở nước ngoài Thôi em ngủ tiếp nha Em sẽ không phải chờ đợi nó lâu nữa đâu trở về nha con trai Tại sao không nhìn ánh mắt của anh Tại sao Tại sao em không nhìn ánh mắt chân thành của anh Tại anh nghèo à? Tại anh nghèo Là không được yêu sao Tại sao Tại sao Tại sao Tại sao Trời Mày uống rượu hả Có phải không Kệ tôi Mày uống rượu á Muốn quên Mất răng bò thì sao <laughs> Vô trách nhiệm Kệ cha tao Mày là em tao hả mày Ôi chuyện tao cắt đầu mày à Mày còn lớn tiếng cãi hả Ngủ sai á Như một con chó chết Mày đi đâu qua là của tụi tôi Bà hỏi Bà hỏi Lan đi Ừ Mày đi đi Đi đi rồi của bờ của bụi Sáng mai á Con chuyển đàn bò ra ngoài bào ngư đó Nghe rõ chưa Không Bằng xác Sát Ông phải tập bình tĩnh nghe câu nói Cách đây 5 năm Cha nuôi của con Đã chết vì tai nạn lao động rồi à. chết thật rồi sao là tro cốt của cha nuôi con Trước khi mất Cha có nói là muốn được trở lại sa mạc Để nằm bên cạnh vợ của mình Ha <laughs> ha!

hỏi gì à... Thôi Thằng côn Mày làm gì đình mò vậy hả Đi qua nhà ông mọc chơi Biết người ta không thích mà cứ qua hoài Hay đây chỉ là một vở kịch Hình như bên nhà ông mọc có ai chết mà Tôi không biết Anh Sơn, anh Sơn, anh Sơn. Dù đúng hay không Thì cũng phải kiểm tra cho chắc anh Cứ kiểm tra đi Ồ Báo lại với bên nhận hàng Hôm nay là giao dịch giả Tối nay mày cho bột mì